Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng tung mũi xung kích, khoan vào phe Thủ tướng Lời tuyên bố như đinh đóng cột của phe ông Tổng Mỗi năm có hai kỳ hội nghị trung ương của Đảng Tuy nhiên, ông Trọng vẫn cần thêm những hội nghị trung ương bất thường để đốn gốc rất nhiều nhân sự Cho đến nay, chỉ có ban bí thư do chính ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu là không hề sức mẻ nhân sự Còn lại, từ chính phủ cho đến các chính quyền địa phương đều gục như ngả dạ. Đại án Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu chưa đủ, giờ đây ông Nguyễn Phú Trọng đang cho khui ra cục đăng kiểm. Có thể nói lò của ông Nguyễn Phú Trọng như đang được đổ thêm xăng nên cháy ngày càng mạnh. Đến hình ảnh ông Tổng Bí Thư biết ai bàn lùi chắc là ông sẽ không thả. Việc quật ngã quá nhiều quan chức có lẽ làm cho phe chính phủ và chính quyền các địa phương sợ thật. Tại hội nghị trực tuyến cuối năm của chính phủ có mời ông Nguyễn Phú Trọng tham gia đến lãnh địa của phe ông Thủ tướng mà ông Tổng Bí Thư vẫn nói như là ông là người chủ hội nghị vậy chứ không phải là ông Phạm Minh Chính. Thời Nguyễn Tân Dũng làm Thủ tướng, ông Đông Đức Mạnh không thể nào thực hiện được điều như thế. Trong bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng có đoạn rằng kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để không thể, không dám, không muốn tham nhũng. Đồng thời chấn chỉnh đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm chuột trí, làm cầm chừng, phòng thủ, che chắn và giữ an toàn trong một bộ phận cán bộ công chức nào đó. Nhất là các cán bộ lãnh đạo, quản lý, ca cấp. Ông Nguyễn Phú Trọng nói tiếp, tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm. Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ, phải có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng nhìn gà hóa quốc. Đây là hình ảnh ai còn dính đến Việt Á có lẽ đang run vì sợ. Phe Thủ tướng hay vin vào lý do như chống tham nhũng tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển để đánh động ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng xem ra ông Trọng hiểu ý đồ và giao trước. Vào năm 2021, khi mà ông Nguyễn Thành Long đang bận công tác chỉ đạo chống dịch Covid, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cho hạ bệ như thường. Có lẽ đến giờ, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang cho rằng ông làm như thế là đảng sẽ trong sạch. Hay như mới đây, bất chấp thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu trao đảo như thế nào, ông đều cho bắt hết. Khi tóm lại những đại gia trên mảng chứng khoán, thị trường chứng khoán Việt Nam trao đảo thật. Tuy nhiên, ông Trọng không phải dân kinh tế nên ông vẫn cứ làm. Phần treo chống nền kinh tế là việc của ông Phạm Minh Chính. Thực ra, nếu không bắt các đại gia chứng khoán thì thị trường chứng khoán cũng sẽ rơi vào khủng hoảng. Nhưng điều đó diễn ra một cách từ từ vì thị trường này nó đã chứa mầm bệnh từ rất lâu rồi. Chiều ngày 3 tháng 1, ông Tuân Sô, Trung tướng, tránh văn phòng Bộ Công an cho biết nhiều khả năng số bị can trong vụ đăng kiểm sẽ tăng trong thời gian tới. Thực ra, ông Tôn Sô truyền lệnh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ không ai khác cả. Đây là hình ảnh ông Tổng đang trên cơ ông Thủ tướng. Quy trình bắt bớ quan chức phải đi từ đảng trước, nghĩa là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật về mặt đảng. Tuy nhiên, tùy mức độ kỷ luật mà hồ sơ mới được chuyển sang Bộ Công an xử lý hay không. Ông Nguyễn Phú Trọng xua Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đi khắp nơi, moi hết sai phạm này đến sai phạm khác ra, rồi sau đó cho lưu trữ. Khi nào ông Trọng cần xử lý thì lúc đó mới lôi ra để kỷ luật. Sau khi kỷ luật, thấy ai biết điều thì dường như sẽ không chuyển hồ sơ sang bên Bộ Công an. Thấy ai không biết điều thì chuyển hồ sơ cho Tô Lâm và khi đó Tô Lâm sẽ đưa quân đến bắt người. Ông Nguyễn Văn Thể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 Đại hội 13 hồi đầu năm 2021, Vương Đình Huệ với kinh nghiệm 4 năm làm Phó Thủ tướng, kinh nghiệm 1 năm làm Bí thư thành phố, thủ đô, nhưng cuối cùng lại để mất chiếc ghế Thủ tướng về tay Phạm Minh Chính. Đấy là bất bại đau đớn của ông Chủ tịch Quốc hội, tuy nhiên những diễn biến sau đó lại có vẻ như bất lợi cho vị trí của Thủ tướng. Chủ tịch Quốc hội là vị trí không dính dáng gì đến tiêu cực hàng ngày trên mặt báo, tuy an toàn nhưng quyền lực thì lại không nhiều. Thường là Chủ tịch Quốc hội được Tổng bí thư nâng đỡ mới có thể có chút quyền lực, còn một mình tự thân vận động thì sẽ không đủ lực để đấu với các trụ còn lại, đặc biệt là trụ Tổng bí thư và trụ Thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ vẫn không sức mẻ gì trước sóng gió chính trường. Theo đánh giá của giới am hiểu thì trong bốn trụ Phó Thủ tướng gồm có Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành và Lê Minh Khái thì hai ông họ Lê là người được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cất nhắc. Hai người còn lại không gần gũi với ông Phạm Minh Chính. Bằng hai ông kia. Tuy nhiên cả hai ông, Minh và Đam đều đang nghiêng về phía ông Thủ tướng hơn là ông Tổng Bí Thư. Ông Lê Minh Thành, Lê Minh Thành là Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm. Các bộ như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đáng nói là ngành giao thông vận tải, ông Phạm Minh Chính đang có những kế hoạch triển khai xây dựng nhiều sân bay mới theo mô hình đối tác công tư do tư nhân đầu tư xây dựng và khai thác. Thời còn làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã cho phép Sun Group xây dựng sân bay Vân Đồn và ghi tên lên làm khi ông lên làm thủ tướng, định hướng của ông Chính là cho xây dựng sân bay dày đặc để cài các nhóm lợi ích vào đó. Người chịu trách nhiệm đẩy mạnh chính sách xây dựng thêm sân bay là ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Đây là hình ảnh sóng gió đang bủa vây ông Phạm Minh Chính. Hồi tháng 11 năm 2022, sau khi có thông tin về ông Lê Văn Thành đi Nhật chữa bệnh nặng, thì ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định 1448 chia việc của ông Lê Văn Thành cho ông Lê Minh Khái và ông Vũ Đức Đam gánh tiếp. Trong đó, về phần ngành giao thông vận tải và ngành xây dựng giao cho ông Vũ Đức Đam quản lý, tuy nhiên không lâu sau thì Vũ Đức Đam bị phế chuất khỏi Trung ương Đảng. Dự án làm hàng loạt sân bay là dự án quan trọng. Nó sẽ xây dựng nền sức mạnh kim tiền cho ông Phạm Minh Chính như cách mà ông Nguyễn Tân Dũng đã từng làm trước đó. Tuy nhiên, cả hai phụ tá đảm nhiệm chính sách này đều lần lượt ngã ngựa, làm cho một số người thạo tin nghi ngờ rằng có bàn tay đang cố chặn sức mạnh, nhọn lợi ích nhóm mà ông Phạm Minh Chính cố xây dựng. Ông Vương Đình Huệ là con người thâm trầm. Ông Huệ từng là Bộ trưởng Bộ Tài chính dưới thời ông Nguyễn Tân Dũng ông Huệ chứng kiến ông Dũng xây dựng sức mạnh đồng tiền và tác động vào Bộ Chính trị như thế nào. Sau đó, ông Vương Đình Huệ làm Phó Thủ tướng một nhiệm kỳ và giờ đây ông là một người được ông Nguyễn Phú Trọng dọn đường để chuẩn bị lên chiếc ghế Tổng Bí Thư. Không biết ông Lê Văn Thành ngã bệnh và Vũ Đức Đam ngã ngựa có liên quan đến cùng một bàn tay hay không, nhưng nó đang làm khó chính sách làm lợi ích nhóm sân sau của ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh Gãy chân trụ Lê Văn Thành làm thế và lực của ông Phạm Minh Chính yếu đi nhiều. Hai nhân vật dự tính thay cho Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đang là một ẩn số. Trần Lưu Quang là nhân vật có quan hệ khăng khít với Nguyễn Văn Nền. Ông Nền đang làm cánh tay đắc lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thời điểm lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh có hai người gốc Tây Ninh và đó là lúc công an thành phố Hồ Chí Minh tóm được Tất Thành Cang. Sau khi tóm xong Tất Thành Cang Trần Lưu Quang được điều chuyển ra Hải Phòng và giờ thì, thì có vẻ như sắp lên làm Phó Thủ tướng Thường trực. Và cũng có thể ông Trần Lưu Quang chưa có mối quan hệ sâu sắc nào với ông Phạm Minh Chính, nhưng điều đó vẫn đang còn ở phía trước. Có nhân vật Trần Hồng Hà dự kiến thay ông Vũ Đức Đam được ví như ngựa quẻ, bởi Đảng Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường do ông Hà đứng đầu đã bị kỷ luật khiển trách. Ông Trần Hồng Hà là chân mới nhưng chân không vững.